Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé Chúc anh em một ngày mới may mắn và tràn đầy chiến thắng anh em nhé Đấy, Thì nơi nào có tài xỉu thì nơi đó có sơn tài xỉu Tôi là người chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn Những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi giới thiệu cho anh em hay chia sẻ cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy. Thì là những cái bộ hột tài xỉu đó là những bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang Anh em có thể lắc theo ý muốn bên cơ sở tôi có rất là nhiều những bộ hột để cho anh em đi làm tay cái anh em đi lắc thì mỗi bộ hột nó đều có những cái cách lắc khác nhau ngày hôm nay bên cơ sở tôi chia sẻ cho anh em thêm một cái bộ hột tài xỉu mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu mắt hí hai mắt hai bộ hột tài xỉu mắt nhỏ nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu mắt hí hay bộ hột tài xỉu mắt nhỏ này thì anh em nào mà đang đi tìm Đấy, hoặc là anh em nào mà chưa có thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình cái bộ hột tài xỉu mắt hí này thì người ta còn hay gọi cái bộ hột tài xỉu này đó chính là bộ hột tài xỉu cây nhé đó thì cái bộ hột tài xỉu này do chính chính tay tôi làm ra đây chính là những cái bộ hột mà tôi làm đó. đủ size đủ ly cho anh em nhé Đấy. đủ size đủ ly cho anh em thì uh, còn đây là cái bộ hột mà tôi đang làm dở cho khách đó đang làm dở cho khách đây đó. đó thì là cái bộ hột tài xỉu này nó giúp cho anh em đi đến sân chơi thì anh em có thể là giữ được tài giữ được xỉu hay là anh em có thể lắc tài lắc xỉu đấy, theo ý muốn và cái bộ hột tài xỉu này nó, nó đi rất là hay đấy à, nó đi rất là hay thì anh em nào mà lắc qua rồi anh em cũng đã biết đấy. thì anh em chỉ cần lắc thử lắc qua vài cái thôi là anh em biết được cái bộ hột để đánh được hay không nhé thì cái bộ hột này thì chắc là tôi không cần phải thử tăng tích gì cả đấy để cho nó đỡ tốn mất thời gian thì ờ, tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em luôn cái bộ hột này và cái cách mà anh em đi đến sân chơi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này như thế nào để nó có hiệu quả nhất đó thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em để cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái bộ hột này nhé khi mà anh em đi lắc thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu hay là anh em thể lên tài xuống xỉu theo ý muốn đó thì trước tiên vào anh em đi vào anh em lắc thì là anh em biết rồi trước tiên vào thì là anh em sẽ lắc đều lắc đều hột để làm gì để anh em có thể thăm dò đối phương nhé xỉu tài này đó xỉu này 7 đến 80 phần trăm là xỉu đấy, 235 đúng không anh em đấy thì cái ờ, cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ hay là anh em muốn cho đi thì đều tùy thuộc vào cái bàn tay của anh em đấy thì cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu này khi mà anh em nào mà sở hữu cái bộ hồ này hay là anh em mua cái bộ hồ tài xỉu bên tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc khi mà anh em nhận được hột rồi anh em có hột rồi thì tôi mới hướng dẫn được cho anh em nhé chưa có hột ở trong tay thì làm sao mà anh em có thể lắc được đấy anh em phải lấy hột anh em lấy hột rồi anh em gọi cho điện cho tôi hoặc là anh em lên cơ sở Đấy, tôi sẽ chia sẻ luôn ở trên cơ sở nhé Đấy, thì tiếp tục cho anh em thì anh em muốn giữ tài hay là anh em muốn giữ xỉu cũng đều được đều như nhau hết nhé đây như thế này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em Hai ba năm thì là tất nhiên rồi anh em phải giữ xỉu lại hai ba năm như hột không đi tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Một ba ba này tiếp tục vẫn là giữ xỉu đó bão tam luôn này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó, 1 2 5 này tiếp tục giữ xỉu này Đấy, 1 4 5 này Đấy, cái cái chén này nó lên tài Đấy, khi mà anh em có thể lắc được như tôi rồi thì là anh em có thể anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc tài xỉu hay là anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những sân chơi nào dù cho là cái sòng c một đi chăng nữa thì anh em vẫn có tỷ lệ chiến thắng Đấy, ăn thua là do tay của anh em và cái bộ hột tài xỉu này nó có đi khôn hay là không cái video này tôi muốn chia sẻ cho anh em đấy, về cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm tay cái anh em lắc nó có hiệu quả và nó có tỷ lệ chiến thắng cho anh em lên tới 80 phần trăm đấy khi anh em nào mà muốn mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì bên tôi chính là cái nơi mà để cho anh em tìm đến mua những cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em có tỷ lệ thắng và cái bộ hồ tài xỉu bên tôi không hề đụng hàng ở bất cứ những cái cơ sở nào khác Đấy, thì cái bộ hột này cũng là do chính tay tôi làm và không có một cơ sở nào tôi làm giống như họ cả đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em đấy, đây là bộ hột tài xỉu mắt hí mắt nhỏ đấy, hay còn là gọi là bộ hột tài xỉu cây